à, xin giới thiệu với các bạn đây là cái máy lạnh Ritan à, bằng inox gắn trên à, tủ điện thì giờ nó đang bị hư thì đội ngũ kỹ thuật viên của VMA đã à, tháo từ à, nhà máy mang về để kiểm tra rồi đầu tiên thì mời các bạn xem về cái mã máy với là thông số máy đây máy lạnh Ritan mã là SK 3359600 đây là cái phần thông tin về máy đang ờ, giá bên không máy lạnh và đây là máy lạnh ờ, bằng inox dùng chuyên dùng trong ngành thực phẩm và được gắn trên nóc tủ điện đấy rồi thì nhà máy họ đang ờ, cái máy lạnh tại nhà máy thì hiện đang báo lỗi A10 đó nhiệt độ 33 độ thì đang báo lỗi này thì cái mã lỗi này mã lỗi bị hư cái quạt của cái phần lạnh à, thì bây giờ đội ngũ cái của PMA sẽ tháo cái máy lạnh ra và kiểm tra có đúng là nó lỗi A10 là nó bị hư cái ờ, quạt hay không thì ờ, bên dưới của video này thì chúng tôi có để một cái link dẫn đến các các cái bản cái bản mã lỗi các cái lỗi thường hay gặp của máy lạnh Titan thì các bạn có thể click vào đó và các bạn sẽ thấy là A10 chính là hư cái cái cái quạt ờ, của dàn lạnh rồi giờ chúng tôi sẽ tiến hành mở cái máy này ra à, bên dưới thì uh, video chúng tôi cũng, cũng để một cái link uh, hướng dẫn cái cách mà để tháo một cái từng bước để tháo một cái máy lạnh của Ritan ra như thế nào thì các bạn sẽ click vào link như đó các bạn xem thì đầu tiên thì chúng tôi sẽ tháo cái cái mặt nạ ra trước thì à, quá trình tháo lắp của cái máy lạnh này nó diễn ra qua nhiều công đoạn nên là tới đây thì mình tiếp tục mà mình quay cái video thì mình giới thiệu sơ với các bạn về cái cấu tạo bên trong của cái máy lạnh Ritan thì đây là cái dàn giải nhiệt nè cái hơi nóng từ cái dàn này dàn lao này sẽ có một cái quạt ngay đây nó thổi ra ngoài đó quạt này thổi ra ngoài và đây là máy nén à, hệ thống ống đồng của máy lạnh thì cái báo lỗi A10 chính là cái cái quạt ly tâm nằm bên dưới này thì cái quạt này có khả năng là nó bị cháy nên là lỗi nó báo lỗi A10 thì tiếp theo là chúng ta sẽ tháo cái quạt ly tâm này ra à, và mình cấp điện bên ngoài để mình kiểm tra thử cái quạt này nó còn hoạt động được hay không hoặc là mình đo đạc bằng cái đồng hồ à, VOM thì mình cũng sẽ biết là cái quạt này cái cuộn dây của nó nó à, đã bị hỏng hóc hay chưa hay là vẫn còn nguyên sau khi tiếp tục tháo cái máy này ra thì chúng ta nhìn bên dưới nè đó hồi nãy chúng ta quay phía mặt trên đó thì quạt dưới đây là cái, cái quạt ly tâm cái quạt ly tâm này thì báo, báo lỗi 19 là báo lỗi cái quạt này khả năng nó bị cháy và đây cái dàn lam lạnh nè khi mà cái quạt ly tâm này nó hút gió lên nó sẽ thổi vào cái dàn lam này và nó thổi hơi lạnh xuống xuống bên dưới của máy có cái ống dẫn nó sẽ đi xuống dưới à, bên dưới của tủ điện đây cái quạt của dàn nóng hồi nãy lúc đó lúc nãy mình có đề cập đến đây là à, máy nén ok bây giờ mình sẽ tháo cái quạt này ra để mình kiểm tra thử là nó còn hoạt động được hay không rồi à, đây là cái quạt ly tâm sau khi mà mình tháo ra để mình kiểm tra đó cái quạt đây quạt ly tâm đây à, mình dùng video em mình kiểm tra mà mình cấp nguồn cho quạt này thì quạt này đã bị chết không còn hoạt động nữa thì à, để xử lý được cái lỗi A10 của cái máy lạnh này thì chúng ta phải thay cái quạt này và gắn lại trở lại thì hệ thống không bỏ lỗi nữa đó. xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video